nấu nước nấu phở chúng ta có thể dùng để nhúng giá trần giá hoặc là luộc gà nấu cháo thì uh, nó rất là có nhiều chức năng thì uh, bên hiện tại bên cường máy à, điện máy cường linh cũng có nhiều dòng sản phẩm ví dụ như kích thước khác nhau ví dụ như là 20 lít 30 lít 50 lít 80 120 hoặc là nồi lớn hơn thì là nồi 200 lít thì ở đây là hôm nay là cái máy này là cái máy 50 lít công suất 3 kW đấy máy được sử dụng hoàn toàn bằng inox đây là cái phần à, chân đế của máy này chân đế của máy thì được làm hoàn toàn bằng inox 201 rất là bóng ở đây đấy ở dưới các chân đế thì nó có núm cao su này vừa để à, đỡ trơn trượt trong khi sử dụng và cũng như để phần cách điện trong khi sử dụng này tiến lên cái phần này đó là đây là cái à, đầu ra của máy thì lúc chúng ta lấy nước ra thì chúng ta chỉ cần vặn cái khóa van này thôi còn lúc chúng ta sử dụng thì chúng ta đóng lại và chúng ta cắm điện lên còn ở đây có ờ, ba cái ờ, bóng điều khiển như thế này hai cái bóng điều khiển này là để ờ, báo hiệu là cái động cơ của nó hoạt động nó thì sử dụng hai cái thanh nhiệt ở bên trong thì bên này một thanh còn bên này một thanh đây là đúng điều chỉnh thanh nhiệt này thì lúc chúng ta điều chỉnh cái núm này thì cái thanh nhiệt nào hoạt động thì cái bóng của nó sẽ báo hiệu tương ứng còn ở cái nút xanh này là nó sẽ báo hiệu là ở chế độ giữ ấm này chúng ta cần ví dụ như cần 60 độ chẳng hạn thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải cho nước sôi lên sau đấy chúng ta chỉnh về 60 độ và đến 60 độ thì cái nút ờ, cái cái núm điều chỉnh xanh này nó sẽ báo hiệu 60 độ đấy còn đây là cái phần khung bệ của nó rất là chắc chắn làm ờ, khung của nó bằng inox 201 còn cái phần này thì làm bằng inox 304 thì ờ, bằng inox hết thì thứ nhất là nó vừa đảm bảo này thứ hai là nó độ bền cao dễ vệ sinh thì lúc chúng ta sử dụng xong thì chúng ta chỉ cần dùng nước qua là được uh, inox này thì nó sự uh, nó chịu được nhiệt độ đến 120 độ C đấy chịu được nhiệt độ rất là lớn nên uh, đảm bảo là nó không bị hỏng khi chúng ta sử dụng ở nhiệt độ cao đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy ở cái phần uh, tiếp giáp từ cái thân với cái đế thì nó được dính keo silicon rất là chắc chắn ở đây đấy đảm bảo máy không bị bị bị bị uh, hỏng nhanh còn đây là cái phần nắp đậy của máy này máy thì có vừa có hai loại nắp đậy một loại nắp liền là nó có thể liền như thế này luôn còn một loại là hình nắp bán nguyệt nắp bán nguyệt là hình đây là cái máy nắp bán nguyệt này còn một loại uh, nắp liền thì nó sẽ liền uh, tròn như thế này luôn không uh, bị tách ra thì uh, với cái uh, nắp liền thì uh, quý các bạn nào có nhu cầu mà sử dụng uh, ít ít phải mở vung thì chúng ta sử dụng cái nắp liền còn mà hay mở vung ví dụ như uh, nấu phở chúng ta phải mở ra uh, Ờ, nhúng giá trần giá hoặc là múc nước lèo cho khách thì chúng ta sử dụng cái ờ, bán nguyệt này thì nó rất là tiện đấy ở trên ờ, cái vung thì nó có thiết kế thêm một cái lỗ như thế này đấy có thể uh, đóng ra hoặc mở mở ra hoặc đóng vào như thế này là để uh, cho nó thông hơi ở đây hoặc là đỡ chống trào trong uh, lúc sử dụng đấy hoàn toàn nó cũng làm bằng inox rất là bóng sáng đây inox đó là dày chắc chắn còn bên trong của máy thì là nó có đây là cái ờ, lồng bên trong của máy dùng để chúng ta có thể bỏ xương này ờ, bỏ gà vào đây rồi chúng ta vớt lên đấy bỏ xương bỏ gà bỏ giá vào đây chúng ta ừ, ờ, bỏ rau rau củ quả chúng ta bỏ vào đây chúng ta luộc là nhúng giá trần giá đấy thì chúng ta chỉ cần à, bỏ vào chúng ta ở à, lên thôi hoặc là hầm xương thì chúng ta cũng à, là vớt lên thì xương nó sẽ nằm bên trong này còn cái phần nước thì nó sẽ chảy xuống đây là cái phần bên trong của máy này thì máy có gồm hai cái thanh nhiệt ở đây <coughs> nguyên lý hoạt động của máy thì cũng giống như là cái nồi cái ấm đun siêu tốc thì nó sử dụng thanh nhiệt ở đây bên này là dây nóng bên này dây mát nó kết hợp với nhau đấy thì nó sinh ra nhiệt và nó sẽ làm sôi cái ờ, nước của chúng ta đây quý vị các bạn nhìn vào bên trong này ờ, các ờ, mối hàn đây hàn rất là kín này để không bị hở nước trong quá trình sử dụng rất là chắc chắn còn ở này có cái lỗ này là để nước nó chảy ra ở đây thì lúc chúng ta sử dụng xong thì chúng ta chỉ cần uh, dội nước một cái thôi thì nó sẽ sạch luôn vì nó được làm hoàn toàn bằng inox kể cả thanh thanh nhiệt đây cũng làm bằng hoàn toàn bằng inox ở cái thanh của nó thì ở hai bên là hai lớp inox còn ở giữa thì nó là có một ờ, tấm ờ, tấm xốp cách nhiệt đấy cho nên ờ, đợi bên này phần inox này bên ngoài này cũng là inox thì ở bên giữa này thì nó ở bên trong này nó sẽ là một phần lớp cách nhiệt máy thì có hai cái tay cầm hai bên thiết kế hai tay cầm hai bên đây rất là tiện lợi để chúng ta có thể bê này có thể vì có thùng lớn nhưng có hai người hai bên đấy và cái ờ, này cũng làm bằng cách nhiệt để giúp chúng ta đỡ bị nóng hơn lúc uh, sử dụng đấy sử dụng rất là dễ chúng ta chỉ cần uh, đổ nước vào đây đấy tiến hành uh, đậy nắp và bật điện lên thôi thì nồi nó sẽ tự độ tự sôi lên đấy chỉnh đúng áp suất này thì nồi sẽ tự sôi lúc nào chúng ta cần lấy nước hoặc là xả nước ra thì chúng ta vặn vào đây đấy rất là tiện lợi tổng thể của máy thì à, cũng khá là gọn nhẹ ờ, công suất uh, 3 kW đây ờ, chúng ta có thể dùng nhìn cái hệ thống ờ, đấu ra điện nó ở dưới này nó cũng rất là đơn giản đây tôi có thể nhìn ở bên dưới <coughs> bên dưới thì đây là cái chỗ để mà cái đường ống ra của nó này còn cái phần dây điện kết nối bên này rơ le nhiệt hoặc là phần à, dây điện thì nó sẽ nằm bên này đấy được à, hàn rất là chắc chắn còn ở cái phần à, máy có thiết kế thêm là cái công tắc tự động ngắt máy khi khi khi đủ nhiệt này thì ở đây chúng ta lúc đun sôi thì chúng ta cần vặn cái này về hết cỡ này chúng ta cần vặn hai công tắc này về hết cỡ để cho nước nó sôi lên đã rồi sau đấy ví dụ như cần nhúng gà chẳng hạn <coughs> nhúng gà nhúng vịt thì thường thường người ta sẽ dùng khoảng 50 à, độ 60 độ thôi thì chúng ta điều chỉnh cái núm này về 60 độ này đấy điều chỉnh hai núm về 60 độ thì cái nước trong này nó sẽ về 60 độ và cái rơ le của nó sẽ từ ngắt nó sẽ giữ mức ở 60 độ thôi đấy rất là tiện lợi để chúng ta không phải uh, tiết kiệm điện này không không phải lãng phí điện năng hoặc là gây cháy sản phẩm trong nồi thì ờ, <clears throat> cảm ơn ờ, quý các bạn đã theo dõi ờ, video quý khách có nhu cầu mua nồi nấu phở nồi nấu nước vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội quý khách ở xa thì chúng tôi có thể gửi qua bưu điện quý khách Ờ, đến ờ, đến ờ, hàng đến tận nơi có thể kiểm tra và nhận hàng thanh toán tiền tại nhà đấy đúng như mô tả đúng như máy chúng tôi giới thiệu đến quý các bạn đây hoàn toàn bằng inox cảm ơn quý và các bạn đã theo dõi video bấm đăng ký kênh để xem xem các video mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn